đó ngày hôm nay thì chúng ta bắt cho anh em là cái chạm 3 chạm 8 và cái bộ đề 01 cơ nhưng ngày hôm nay nó về cái bộ đề 00 và còn 55 chạm 5 luôn phải không ạ thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta trắng bảng anh em nhé lô đề mà không phải là hôm nào chúng ta cũng rực rỡ được ngày hôm nay thì cả trên kênh và trên Zalo chúng ta đều bị gãy hết ngày hôm qua thì chúng ta còn rực rỡ chứ ngày hôm à, nay thì chúng ta trắng bảng mất rồi thì cũng chia buồn với anh em trên kênh của chúng ta ngày hôm nay anh em nhé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 đường cầu đề của chúng ta này chạy từ ngày thứ ba ở giải 3 này kết hợp với lại giải 5 càng giải 7 này đường cầu càng của chúng ta thì nó vẫn chạy thì mình tiếp tục lấy cái đường cầu càng đấy càng để tay sau đi chúng ta có bộ đề này không hai không này bộ đề 02 để chơi cho ngày 26 tháng 4 này 26 tháng 4 của chúng ta đề về 75 thì chúng ta đã ăn được con 75 này trong bộ đề 02 tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 00 bộ đề 00 của chúng ta thì có 00 này 55 này 050 để chúng ta chơi cho ngày 27 tháng 4 ngày 27 tháng 4 của chúng ta đề về 55 thì chúng ta đã ăn được con đề năm này trong bộ đề 00 anh em nhé tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 44 này chúng ta lần lượt có 4499 và 494 đường cầu này chúng ta chỉ có bốn số thôi ngày mai thì cái cá nhân của mình thì kết 494 này mọi người cũng có thể là tham khảo nhé đây là cái bộ đề đầu tiên này về cái đường cầu song thủ đề này thứ ba ở giải 3 này càng chúng ta lấy ở giải 7 anh em nhé hai con cuối cùng bộ số thứ tư ở giải 3 này hai con này thì chúng ta ghép vào chúng ta có xong chủ đề năm bảy năm này Can 67 Không là 6 anh em nhé Để chúng ta chơi cho ngày 26 tháng 4 này Ngày 26 tháng 4 của chúng ta đề về 75 thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề 75 này. Càng của chúng ta càng 6 75 thì chúng ta ăn càng 6. Tiếp tục được cầu này của chúng ta thì có xong thủ đề là con 00 thì cặp cùng con 55 càng của chúng ta là càng 17 để chơi cho ngày 27 tháng 4 này ngày 27 tháng 4 của chúng ta đề về 5 năm thì chúng ta đã ăn được xong thủ đề là con 5 năm này càng của chúng ta càng 7 755 thì chúng ta cũng ăn cả càng anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày mai của chúng ta xong thủ đề là 959 này càng của chúng ta càng 7 càng 4 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai ngày mai mọi người thế lót cho mình bộ 04 anh em nhé tí nữa ở cái bảng chốt thì mình sẽ chốt cái bộ đề 04 còn đâu anh em thích ít thì chúng ta có thể đánh độc 595 lại được không sao đây là cái đường cầu xong thủ đề về một cái đường cầu đề chạm của chúng ta ngày mai đường cầu đề chạm này chạy từ ngày thứ hai anh em nhé dạy 6 này kết hợp dạy 3 của mình con 3 này chúng ta lấy bóng này 3 bóng 8 con 8 này chúng ta ghép với lại 5 con ở dãy 3 này thì chúng ta có đề chạm 8 này ghép lần lượt chúng ta có 828 này 838 858 878 và 898 để chúng ta chơi cho ngày 25 tháng 4 ngày 25 tháng 4 của chúng ta đề về 83 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 8 này và ăn thẳng con 83 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có chạm 5 này ở đây thì chúng ta có 0 bóng 5 chạm 5 ghép lần lượt chúng ta có 515 này 525 55 này còn con 00 này 565 575 ở đây thì chúng ta có hai con một một bóng 6 thì chúng ta có thêm 565 anh em nhé để chơi cho ngày 26 tháng 4 này ngày 26 tháng 4 của chúng ta đề về 75 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 này và ăn thẳng con 75 anh em nhé tiếp tục đường cầu này của chúng ta thì lại có chạm 5 tiếp này không bóng 5 ghép lần lượt thì chúng ta có 505 này 535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 ở đây thì chúng ta có 7 bóng hai này ngày mai thì chúng ta có cái chạm hai cứng luôn anh em nhé chạm hai chạm hai của chúng ta ghép lần lượt của chúng ta là hai ba hai này hai bốn hai này hai năm hai này hai tám hai và hai chín hai mọi người cũng có thể là tham khảo về cái đường cầu này cho mình chạm hai đó khá là đẹp trong buổi chiều ngày mai anh em nhé nó chỉ có 8 10 số 10 số này sẽ là về một cái bộ đề nữa của chúng ta này dạy 3 và dạy 5 ở thứ ba nha anh em nhé không phải thứ hai ở giải 5 này và giải 3 chúng ta có bộ đề 02 này để chơi ngày 26 tháng 4 26 tháng 4 của chúng ta đề về 75 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 02 này anh em nhé tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 00 để chúng ta chơi từ ngày 27 tháng 4 này ngày 27 tháng 4 của chúng ta đề về 55 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 00 này tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai thì chúng ta có thêm bộ đề là bộ đề 03 này ghép lần lượt của chúng ta 030 này 080 này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 về phần đề của chúng ta thì cái bộ đề này thì mọi người cũng để ý ở đây cho mình. Những con đề mà mình khoanh này thì đấy là cái cá nhân của mình rất chi là kết. Con thứ nhất là 494 này và 959. 545 này. năm ba năm và thêm cặp không ba không anh em nhé anh em nào mà thích ít số thì chúng ta cũng có thể là lọc vào dòng bạch kim với những cái con nào mà nó lâu chưa ra thì chúng ta có thể lọc bớt đi ở đây chúng ta cái dàn của chúng ta này nó cũng chỉ có 20 số thôi kết hợp với lại cái chạm hai này cho mình không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta không vào tiền tất cả những con số chỉ là dự đoán thôi không có gì là chắc chắn 100 phần trăm anh em nhé nhưng mình cũng mong muốn tất cả những con số này trong buổi chiều ngày mai của chúng ta thì nó sẽ chiến thắng thì ngày mai thì cái đường cầu về cái chạm hai này mọi người để ý cho mình cái chạm hai này anh em nhé